KMTN Online. Chào bạn, à, hôm trước mình đã giới thiệu đến bạn à, kiếm tiền với một cái trình duyệt là TitoTax thì để kiếm được tiền thì các bạn phải đòi hỏi phải có một những cái tài liệu những bài đăng quảng bá quảng cáo thì trên uh, à, Citotap cũng có nhưng mà cái giao diện nó tiếng Anh nhiều khi nhiều cái ờ, máy của bạn không dịch được đó thì nó sẽ rất khó khăn cho nên mình đã làm một cái ờ, trang tài liệu bằng tiếng Việt gồm hình ảnh nè quảng cáo banner à, và một số bài viết để à, các bạn copy về các bạn post lên thôi và sẽ chỉnh sửa đường link thành đường link của các bạn đó rồi các bạn sẽ đăng lên các mạng xã hội hoặc là có thể làm video hướng dẫn chia sẻ đến người sử dụng để các bạn kiếm ờ, được nhiều tiền hơn đây là cái bài mẫu còn đây là những cái banner đó hình ảnh banner thế này thì khi các bạn ờ, đặt lên website hoặc ờ, bạn đặt lên website hoặc là blogger thì khi người ta thấy vào ta vào cái à, website của bạn thấy hay thì sẽ click vào và ta thấy sẽ đăng ký đó thì đây là những banner mình đã làm sẵn các bạn chỉ việc copy vào sửa đường link lại là trở thành của các bạn thôi đây thì trình duyệt của nó thì nó cũng có sẵn thôi nhưng mà do cái giao diện nó bằng tiếng Anh nhiều khi các bạn không biết được thì trên mình về trình duyệt của nó cũng có những cái banner và những cái landing page thì nhiều bạn chưa biết landing page là gì đây nè đó thì nó cũng có những mẫu gọi là những cái trang web sẵn các bạn chỉ copy về là nó sẽ là của các bạn thôi đó nó làm sẵn cho các bạn các bạn chỉ quảng bá thì khi người ta click vào cảm thấy hay người ta sẽ lấy thôi đây ví dụ như cái trang web của nó làm sẵn nè đó rất là đẹp nha các bạn các bạn có thể dịch thành tiếng Việt được tại vì đây là các bài đăng cho mình bị lỗi uh, à, chuột phải nên mình không dịch được cho nên mình sẽ chia sẻ các bạn cái trang web của mình bạn vào à, trình duyệt các bạn gõ là nguyễn thăng com sẹt tài liệu quảng cáo youtube thì sẽ ra cái giao diện trang web thế này đó còn những bạn nào mà có khả năng máy dịch được à, tiếng anh thì có thể vào lấy những cái mẫu có sẵn của thằng youtube để các bạn kiếm tiền thì kiếm tiền youtube như thế nào đây dịch hàng việt tài liệu quảng bá bằng liên kết cá nhân của bạn đó bạn có thể lấy bất cứ cái nào khi bạn đăng ký vào thành viên thì nó sẽ tạo cho bạn những cái trang web những cái banner cái à, bài viết hình ảnh quảng cáo đó còn những bạn nào mà khó khăn về à, tiếng Anh mà không dịch được á, sang tiếng Việt thì các bạn có thể vào lưỡngthăng.com gạch tài liệu quảng cáo video tab mình đã làm sẵn hết và chỉ vào xem thôi đó những cách kiếm tiền thì các bạn có thể vào cái à, cái thang nhóc cơm kiếm tiền với à, Vietclub cũng làm một cái bài nói chung cũng lấy những cái mẫu của à, thằng Vietclub thôi đó mình làm cái bài viết rồi video hướng dẫn chia sẻ đó đây là một video mình đã làm giới thiệu sơ lược về Vietclub và cách cài đặt để kiếm tiền như thế nào thì bằng việc các bạn sẽ chia sẻ cho người sử dụng bạn bè người thân hay đồng nghiệp hay là các bạn làm website hay làm video giống như mình đây ví dụ đây là một video chia sẻ trên kênh youtube thì khi người ta click vào kênh để xem thì cảm thấy hay người ta sẽ à, đăng ký và tải cái à, trình duyệt về cho mình sẽ được à, tiền thôi khi người ta khai thác có tiền thì mình sẽ được hưởng phần trăm cho thằng uh, trình duyệt này trả cho mình đó thì các bạn sẽ được hưởng theo tầng lớp như thế này đây tầng lớp thứ nhất các bạn sẽ được hưởng là 15 phần trăm đây mình sẽ à, qua cái trình duyệt của nó đây giao diện nó to hơn của mình sàn tiếng Việt nha thì các bạn mời người dùng sử dụng và kiếm Bitcoin đó ở trang tổng quan trở lại tổng quan ở trang tổng quan có khai thác được Bitcoin á đây điều kiện hợp tác lợi nhuận cao à, tài liệu quảng cáo à, định dạng doanh thu tiền không bạn giữa giữa hay là các bạn rút tiền trực tiếp gì luôn hỗ trợ đáng tin cậy đó các bạn cần hỗ trợ thì nó sẽ hỗ trợ các bạn thì các bạn hợp tác với nó thì các bạn sẽ có tiền như các bạn là người đi quảng bá cái uh, trình dược này rồi cái lẽ thứ hai là hãy tập trung vào khai thác khổng lồ tại vì tiếng anh nó dịch thì nó khác nên là kêu các bạn á sẽ lấy cái đường link của các bạn các bạn chỉ chia sẻ được 10 ờ, tầng đó thì tầng thứ nhất các bạn sẽ được hưởng 15 phần trăm tầng thứ hai 10 phần trăm tầng thứ ba 5 phần trăm để đi giảm dần 10 phần trăm là gì có nghĩa là khi mà người ta khai thác người ta khai thác được ờ, Bitcoin thì các bạn sẽ được hưởng 10 ờ, phần trăm ví dụ như này nè đó mình đã tuyển được 3 ba thành viên chia sẻ được ba thành viên và mình đợi khi người ta đào được bitcoin thì mình cũng hưởng phần trăm theo người ta đào được đó đó gọi là cái uh, đó các bạn đó tầng thứ nhất và tặng thứ hai tầng thứ ba tặng thứ tư tầng thứ chín thứ mười đó bạn nghĩ con số thế nào đó mình sẽ cho bạn xem cái cái doanh thu tạm tính của nó nè đó ví dụ như tầng thứ nhất là năm bạn bè doanh thu của của bạn là ba nè đó thứ, thứ năm là thằng thứ hai là 25 thằng thứ ba là 125 cứ nhân nhân nhân lên đó thì tính là cái số là nhỏ nhỏ, nhỏ thôi đó thì các bạn sẽ được hưởng là bao nhiêu 40.636 đô đó cực kỳ lớn các bạn mà một ờ, đô bây giờ khoảng 22 ờ, ngàn này tính giá trị đô nha một bitcoin á thì một bitcoin bây giờ là nó khoảng là 145 triệu tại thời điểm này có nhiều thời điểm nó cũng tăng lên nữa nha đó các bạn cái này mới tính 5 người thôi nha còn nhiều khi bạn còn mời nhiều hơn nữa đó thì các bạn kiếm 5 người tin cậy chia sẻ và các bạn sẽ được uh, họ chia sẻ nữa cứ chia sẻ chia sẻ thì nói chung là một cái trình duyệt mà có thể mà làm ra tiền mà là sử dụng giống như cái trình duyệt cốc cốc thì các bạn dạy gì không làm đúng không đó thì bên cái trang web mình cũng lấy từ những cái file mẫu và mình tạo thành một cái uh, layback đó, để chia sẻ đến người sử dụng khi họ sử dụng được thì họ cảm thấy hay họ sẽ sử dụng cái trình duyệt họ khai thác họ khai thác họ có tiền thì mình cũng có tiền thôi đó, giống như các bạn có cơm thì mình cũng có cháo đó nhưng mà nhiều tô cháo gộp lại thì sẽ hơn tô cơm đó bạn hiểu không đó là cái cái lợi ích của cái um, cái trình duyệt YouTube thì chỉ đơn giản là các bạn sẽ copy cái bài và các bạn đăng lên cái mạng xã hội đây ví dụ như ờ, mình sẽ đăng lên cái mạng xã hội là Senju thì đầu tiên mình sẽ lấy một cái bài viết đây à, này mọi người đó mình đã kiếm được cái à, bitcoin như thế nào đó thì các bạn sẽ bạn sẽ ra các bạn ăn giống như ăn facebook thôi thì cái trình duyệt senju này nó cũng kiếm được tiền nè thì trước kia mình đã chia sẻ với bạn rồi thì các bạn vào kênh youtube thăng nguyễn thì các bạn sẽ xem hoặc là vào website cũng được nguyễn thăng com đó thì các bạn viết nói cái điều hay dẫn hình ảnh banner có sẵn nè đó thì các bạn lấy cái này chia sẻ thôi rồi các bạn chia sẻ lên facebook nữa đó tương tự facebook zalo nói chung là những cái à, chia sẻ lên tất cả các mạng xã hội mình chia sẻ lên trang của mình công việc của bạn là chỉ lấy cái bài viết post lên à, kèm theo đường link là kèm theo à, cái đường link của website thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn đó đơn giản thôi Thấy không đó, sự như kèm theo đường link của website thì khi người ta click vào người ta sẽ thấy những cái lợi nhuận như thế này lợi ích thế này người ta sẽ tải về và cài đặt sử dụng thôi đó đây là cái trang thăng à, nguyễn của mình là trang chuyên đăng về những cái bài chia sẻ cho cộng đồng những lợi ích và những cái cách kiếm tiền đó nhiều khi do mạng yếu cho nên nó lót có hơi chậm không cho nên à, các bạn à, các bạn mà chưa biết cách kiếm tiền với Senju thì các bạn có thể vào youtube đây nguyễn thăng com hoặc là thăng nguyễn youtube của thăng nguyễn thôi mình sẽ ra được cái uh, kênh của mình thì có à, ba bài ba video để chia sẻ về cái à, cái cách kiếm tiền trên à, sân du đó và một video kiếm tiền về video táp thì mình đang làm một video thứ hai để chia sẻ các bạn để các bạn kiếm kiếm tiền tiêu tết nói chung cách đăng thì cũng giống như trên xin du thôi đó thì các bạn à, đăng và chia sẻ lên các nhóm các group và các bạn cũng chia sẻ lên Zalo chưa được đó hả hôm nay mình cũng giới thiệu sơ lược về cái trình duyệt uh, à, ghi tụ táp và cách kiếm tiền các bạn nào cảm thấy video này hay hãy chia sẻ like share comment à, nếu các bạn không hiểu và chia sẻ đến bạn bè để họ cũng biết những cơ hội kiếm tiền để có họ cũng kiếm tiền tiêu tết như các bạn thì khi các bạn à, chia sẻ cho họ và ghép họ vô cái, à, cái hệ thống của các bạn họ cảm thấy hay sẽ chia sẻ đến cho bạn bè của họ và cứ thế là tạo thành một cái hệ chuỗi hệ thống rộng lớn và các bạn sẽ có tiền thôi đây thì nó tạo thành một hệ thống như thế này